Hello, chào cô chú anh chị nha Anh em mình à, đang trong hẻm liên tổ 12 12, 20 chứ Của đường à, Nguyễn Văn Từ Đang ghé hẻm 160 à, để hỗ trợ ít phần quà cho bà con Rau củ quả Thì hôm nay mì cũng chưa có về Rồi gạo cũng chưa về Mình chỉ có rau củ quả thôi Và một số trứng cũng ít được mì Và một ít gạo 260 hình như qua nhà thuốc đó tí xíu á kìa kìa kìa kìa chỗ con bé ra đứng cũng quên cái chú đó chứ phải không ta không phải không phải xích lên xích lên xích lên lộn dạ phước chào cô chú anh chị nha hẻm 158 rồi phía trên trên hẻm 160 á đây đây đây đây ghế đây đi chắc đó quá rồi đem xuống cái em hỏi cái em trai đó đúng phải không lấy đồ dùm Quỳnh nhiều phải không không phải hả à, ờ, 160 bên đây kìa kìa kìa kìa xích lên đây nè xích lên đây hẻm 160 dạ đúng à rồi đợi né đi rồi chắc xuống uh, tắt máy xe đi rồi chắc xuống uh, ờ, ra bên bển chắc xuống uh, ờ, 15 phần chất xuống rồi xong rồi thấy nó chống chống rồi lôi cái bao gạo lôi lôi lôi cái bao gạo 25 kg xuống luôn Thank you rồi à, môi bao gạo rồi, dồn qua đây lấy à, một mớ à, à. gạo chắc bên kia nãy đây lôi à, mì này xuống nè mì với trứng bao nhiêu bao nhiêu phần ở đây mình còn được bao nhiêu phần lấy đi lấy à, xong rồi lấy có anh để cái bọc riêng chồng lôi lôi cái trứng trứng ra cho 10 hộp trứng đi 10 hộp trứng với ừ 5 5, 5 phần mì đó với 10 hộp trứng tại hết mì rồi. Gì? Lấy bao gạo 25 kg á, để hồi nó cho mọi người chia ra. 5 bọc với lại 10 hộp trứng không á. Có cái bọc vàng có cái có cái bọc vàng anh để riêng ở trong đó có, có một vàng anh nhét đó anh anh nhét cái bọc mà anh cột riêng nè nè đó để ờ, rồi bỏ vô 10 hộp à, ờ, cái này ờ, bên đây anh bữa nay có chuẩn bị sẵn rồi ờ à, đúng rồi hẻm bên này hẻm 160 này ờ à, vậy kia hả chết rồi lỡ chất ở đây rồi có có người ra đứng canh chừng giùm đi dạ, dạ. rồi rồi có chú này ra đứng canh chừng giùm rồi anh bỏ xuống đây nè à, không cái hẻm <laughs> hẻm hẻm 160 a lấy lộn trong hẻm 160 rồi nhưng mà không sao có người canh chừng hồi nữa rồi chở vô lấy bao gạo được không rồi ok đủ 10 hộp trứng chưa hôm nay hết gạo rồi ủa quên lộn ờ, hết mì mì ờ, tiết kiệm chỉ còn 5 phần mì thôi mình sẽ gửi ờ, trứng cho bà con đây vừa đủ cái cái gạo đó đó bữa nay anh hết rồi về chưa kịp có gì chia cho mọi người dùng đỡ nha ở đó rồi rau với lại mấy cái đồ này là vừa đủ là đủ hết rồi rồi ok rồi nhờ ai coi chừng đi yeah.

Rồi đây nhóc hẻm 160 chân ha. đây cũng 160 nữa nè. Ừ. Phạm Ngọc Hưng bữa nay là cái của bạn là hôm qua bạn xin hình như có trên danh sách đó. Chút nữa mình sẽ ghé qua nha. Phạm Ngọc Hưng là phải ngay chỗ uh, sau lưng Mobifone phải không bạn? dạ chào ờ, chào em ờ, Ngọc em Phạm hôm nay mình đang chờ gạo với mì về mì thì 10 giờ sáng mai về tới rồi được uh, ờ, 102 thùng nữa nữa em đi uh, đi theo cái danh sách à <laughs> có ra đây nè dung ra đây ra đây anh bào em thêm mới nữa rau trứng hôm qua em anh cho em hẻm 61 Hùng Dương anh cho em rồi mà em hôm qua anh đã gửi vô buổi tối gửi gạo gửi rau trứng rồi mà em sao bữa nay em lại xin nữa bạn Dương Minh Phước mà Ngọc Hưng bạn để lại số điện thoại nha bạn mình không biết đường đó nha phải không Phan Ngọc Hưng là Mobifone Võ Anh Kiệt phải không để đường phía sau phải không là bọc vô hẻm 69 vậy không biết luôn ngã đường thông qua anh kia đó phía sau đó. phải không có không có luôn không có rồi nghe bạn dạ chào nha chào bạn ờ, Trân Thảo không bạn ơi mình ghé lại thôi xin cho bạn thôi cho nhóm của bạn thôi bạn xin dùm nữa này danh sách có của ờ, mấy đờ, có của mấy bạn khác rồi dùm xin dùm riết rồi nó ra hết trơn luôn biết bao nhiêu người không có đủ nhiều hẻm khác họ còn chưa có anh đang đi trên đường tới hẻm 3 nha hẻm 3 mậu thân nha bữa nay thì có gì thì mình sẽ gửi bà con ờ, cái đó thôi rau ờ, rau um, uh, xà lách son rau đắng à, bồ ngót đậu bắp dưa leo chanh rồi uh, chôm chôm rồi uh, mì trứng thì uh, hiện tại đã cạn còn trứng mì thì ngày mai mới về gạo thì mình còn số lượng ít à ngày mai mới nhập luôn nói chung là kinh phí eo hẹp mình uh, cho cũng phải tiết kiệm lợi giờ chia nhau ra chia shop thôi mình bởi vì mình sẽ cho theo khu nha và mọi người về chia nhau ra dùng cũng gán gán thì còn có mấy bữa nữa bữa nay là chín rồi bữa nay chín không ờ? chín tây chín tây không đúng rồi chín tây chín tây thì mình sẽ còn ờ, khoảng ờ, đúng một tuần nữa là sẽ hết giãn cách thì chỉ thị 16 mong là đợt này dịch sẽ kiểm soát được hồi sáng nay thì bước có đọc được thông tin thì giống như là test toàn toàn thành phố Cần Thơ luôn để tìm ra F0 loại bỏ khỏi cộng đồng mong là chiến dịch này à, sẽ thành công để 16 à, này à, cuộc sống mọi người sẽ nới được thêm tí xíu giảm xuống chỉ thị 15 cũng còn đỡ anh em mình đang đi tới hẻm 3 nha tới hãng 3 thì anh em mình coi coi như thế nào sẽ uh, gửi chắc bữa nay mình gửi rau nhiều không lương ờ, lương thực bữa nay nó cũng hơi eo hẹp mai mới về gạo với lại uh, mình chỉ còn trứng nhiều thôi mì thì ngày mai cũng mới về mai sáng 10 giờ mình sẽ lấy mì lấy được trăm mấy thùng xong rồi coi cái danh sách kế tiếp luôn em khu uh, Nguyễn Thông các bạn 8 điện hồi nữa mình lên sau đảo vòng ngoài đây trước rồi mẫu thân uh, ờ, hẻm ba mẫu thân xong rồi mình sẽ đi qua bên uh, hẻm 56 ờ, Trần Phú nha tục đồng hành nữa dạ cố à cố còn từng nữa thôi bởi vì ờ, nếu mà có cô chú anh chị nào tiếp sức cho anh em mình nữa thì ờ, Phước ờ, vẫn nhận nha cái gì cũng nhận hết trơn á lương thực thực phẩm gì cũng nhận hết trơn trái cây hay là nói chung là cái gì ăn được con người mình ăn được là Phước nhận hết không tiền thì Phước nhận uh, rau củ quả trái cây cái gì cũng nhận chứ miễn sao ờ, để gửi đến bà con là được rồi tại vì do dịch bây giờ nó cũng kéo dài ờ, lâu á bởi vì các cái nguồn hàng gì nó cũng bây giờ là nó không còn như lúc đầu nữa Phạm Ngọc Hân phải là số điện thoại 699 à, cuối không? Ủa hôm qua một bạn cũng xin ở Phạm Ngọc Hân số điện thoại khác, bữa nay à, một bạn khác nữa. Không em ơi, hiện tại à, không có thiếu người em, đủ người rồi. có gì dùng ấy ờ, đỡ cho mình nha 23 là bên ờ, tay trái không rồi bên phải bên phải đúng rồi xích lên đây xíu qua chỗ này rồi dây từ từ đi bên tay phải mình luôn á biết phải không nữa tới, tới, luôn tới luôn tới luôn ngày là xe, xe trên đi rồi đó xích lên xíu dạ. đang 3 nữa. đặng kìa chỗ đang hẻm không tỏ trời sao đông cái vậy ở đâu mà biết sẵn đông cái vậy Ý, không điện được luôn á rồi dạ chào anh ạ à. em ờ, phước em ờ, tính ghé hỗ trợ cho bà con mình ở đây á mà chắc giờ bà con mình đứng ở trọng đông quá trời rồi em sẽ ờ, em kết khoảng rồi đó coi bao nhiêu người rồi em để đây ha rồi hồi nữa chứ giờ đông quá rồi đếm đếm là không có hết đâu tại vì sợ mỗi hộ là hai nhà hai người á rồi họ ra họ đây là giờ có gì dùng nấy giùm em nha tại bữa nay hàng chưa có về gạo mì nó cũng ờ, eo hẹp có rau củ quả nhiều đợi xe lăn lên em là dân di đó theo dõi kênh văn suốt vậy đó hả vậy giờ chuyển rau xuống ờ, trước để đi đi để ờ, chuyển hết trơn rau xuống luôn đi cho nó ờ, thoáng ờ xuống anh em mình ờ, đang có mặt tại hẻm 3 nha đường Mậu Thân ở đây tôi con ưu tiên cho ờ, chỗ mà bị phong tỏa cô ơi dạ dạ rồi cho cho bản một đi tại vì rồi. chú ở đây chú chú với tay lấy giùm con nha lấy lấy giùm con đưa cho cô giùm con đi nha dạ dạ chị không có vừa trái cây vừa rau trồng luôn á bỏ chung á bọc dừa bọc rau vừa trái cây luôn á ờ có rau nè sách về nấu cho bà chị tôi ăn nha tội nghiệp bà có mình rồi dạ dạ chú có mình rồi mấy đứa cháu dạ, dạ. Đó. nhiêu vậy, đó 20 đó rồi chất ờ, rồi rồi ok chất cái uh, chất này xuống đi chất ờ uh, chất hết đó xuống đi hai chục là ở đó là hai chục phần rau rồi đó tổng hết 30 là rồi rồi ok rồi ginh ginh ginh phụ nó xuống giùm em không chưa đi chị để em do lo cho bà con trong đây trước xong đã từ từ à. dạ dạ biết rồi nè em gửi cái gì lấy ờ, gạo ra đi đem khoan ờ, từ từ trời đừng có đừng có đừng có bu như vậy lấy rồi xong đi ra mọi người người nào lấy xong rồi mình vô đừng có không phải ba chục phần mấy bọc này để riêng đi giờ mình hết mì ờ, mì chắc cũng có nè à. ờ cứ uh, ừ đúng rồi xuống cứ à, lấy thêm một hộp để nè mỗi người đưa giùm em thêm một hộp này nữa thêm hộp trứng nha em hết mì mì mai mới có lận nữa có em quay lại sau mỗi người một một bọc vậy với ờ, với một hộp trứng nữa đưa hộp trứng vô đưa kèm vô luôn á hết luôn bây giờ đưa có là đâu đang đếm rồi rồi Rồi, ơi quá trời, gào nguyên cái hẻm. ai chưa ai chưa có nữa đem xuống nữa đi đem gửi cho bà con hết đi đem gạo xuống á đem gạo xuống đi chất xuống đi giờ truyền chừng nào mà cho hết thôi chứ giờ có người nhận người không rồi cứ chất gạo xuống đi bung cái bung cái cốp ra đi còn xe kia nữa mà rồi rồi chuyện vô đi cứ cứ để xuống đi chuyện vô cho đủ hết đi rồi rồi ai lấy xong đem ờ, đem trứng xuống luôn đi gửi cho con ừ cứ truyền hết xuống đi ai cũng có hết trơn á ai cũng có hết trơn ai cũng có hết trơn mà lấy xong đi vô giùm em được rồi nè em chơi có trứng ăn chưa có trứng không con nè cho con hết rồi nè con lấy hộp trứng luôn rồi rồi vậy nha ginh xuống đi ginh ginh ghin xuống đi cứ ghin xuống đi gọi chuyện vô ai lấy gọi đi vô à lấy lấy trứng xuống luôn đi ừ cứ phát hết cho bà con đi cứ phát hết đi ừ cứ việc à, ai chưa lấy ai chưa có thì cứ việc đưa vô không lấy mấy mấy cái phần mì lẻ lại lấy ngồi vô trời đây kìa cứ ai à, chưa lấy trứng là lấy rồi đi vô ừ. ai lấy rồi đi vô giùm xe còn nhiều lắm an tâm lại thêm chiếc nữa rồi rồi ai chưa có rau đó lấy rau rồi vô ai lấy gòi vô giùm em đi ai lấy gòi vô đi nhường cho bà con khác ta chưa lấy lấy cái gì chị nè đưa cho chị một phần đi rồi đó chị rồi rồi không có gì anh kêu thôi anh này lấy rồi anh đi vô đi anh đi vô đi ờ truyền hả ờ rồi rồi rồi Đủ rồi đó, đủ rồi đó. Rồi ai chưa có rau cứ việc ờ, đưa rau. Rồi lấy đi bà bà con ở đây còn một nhóm này nè cứ cho phát hết cho bà con đi. Rồi rồi, mấy cô nè cứ lấy đi, cứ uh, cứ cứ lấy vô đi. Rồi ai lấy xong rồi đi vô đi. Ra chơi rồi rồi con đưa hộp trứng nữa rồi cô lấy xong rồi vô giùm con đi đừng có ra nữa rồi cho chú đó chú già già lớn tuổi đó ông phần cô chưa có gì ủa nãy con mới đưa con mới đưa cái tay cho cô mà rồi rồi vậy chú nó lấy vô đi hết rồi còn không được còn không hết rồi còn gì này để đi hồi nữa anh gửi bên kia hết trứng luôn rồi sạch rồi rồi còn ai nữa kệ đi kệ đi anh ơi ủa sao ra hoài vậy rồi chưa có đưa luôn để em coi để em nhìn vô camera để em nhớ mặt nè ai lấy rồi cô này như lấy rồi nè rồi ok con đưa luôn đưa luôn con chấp nhận đưa luôn con có quay phim dạ, dạ, mình dạ, mình lấy nhiều thì à, bà con nhìn vô biết à rồi cứ đưa cứ việc đưa không sao anh anh là lu bu nhất nè anh đi vô đi xong rồi anh được rồi, anh xong rồi anh đi vô giùm em đi rồi rồi rồi em cảm ơn anh nhiều rồi rồi được rồi anh đi vô đi ờ, còn đó còn chị là đủ còn chị nào nữa đây nè gao nè gao với trái cây nói chung luôn đó đủ rồi đủ rồi rồi rồi em cảm ơn cảm ơn kéo khẩu trang lên giùm em rồi chị đó rồi. lấy hai phần như vậy? Lộn. Rồi rồi. Thì bây giờ của ai đó lấy Rồi của ai lấy rồi xong chưa? Rồi xong chưa? Rồi xong chưa? Còn ai nữa? Còn ai chưa có? Hết trứng rồi, rồi. Ở đây nè mấy chị này ở đây nè. Rồi đưa cho mấy chị này đi. Rồi. Rồi còn con biết là nãy giờ có người lấy hai ba phần luôn nữa mà kệ đi. Ok lấy số đi. Còn nữa không? Còn rồi cho, cho chú này cái gì? Cho chú này với cái chị áo vàng đó luôn đó. Rồi còn ai ra nữa? Cứ chơi khô máu đi. Cứ đại đi. Chứ giờ ờ, lấy nhiều thì đấy ờ, để dùng vài bữa. Rồi xong rồi phải không? Rồi Rồi xong rồi phải không? Rồi đâu còn ai ra nữa chúng phải không? chị nhét nhét vô dùm cho chú rồi xong rồi đó <laughs> rồi rồi cảm ơn nha rồi <laughs> rồi xong rồi đi luôn nha chú vậy đi tiện ai ra hoài cứ gì phát hoài phát hồi ta nhìn vô chai mặt luôn à ờ quên vậy lấy đi anh quên dạ, quên quên nữa nè em trai lấy liền quên ai nữa em lấy chưa rồi ok chưa chưa thì cứ việc đưa rồi ok không sao chị em cứ việc chưa thì em đưa ông là tham nội sinh mà lại là thằng cả đó muốn rồi ok em cảm ơn anh khoan khoan khoan rồi rồi mày tao biết rồi cái chóp mày rồi rồi còn ai nữa rồi mấy chú này có lấy chưa chưa phải không rồi đưa xuống cho, cho mấy chú luôn ờ ai rồi còn ai nữa không rồi đó rồi còn ai nữa em giờ là em chơi tới luôn đó giờ em còn tới một xe lận đó em coi coi ai mà ra lấy hoài không em em phát cỡ nào cũng phát hết trơn á rồi còn ai nữa còn cái bé đó nữa phải không rồi lấy thêm bịch rau rồi ok xong rồi phải không hết rồi phải không hết rồi đi <laughs> có có rồi còn anh đó nữa kìa gửi cho anh đó luôn rồi có cho bảo vệ rồi ạ à? dạ em có cho rồi có cho rồi cho anh bảo vệ rồi có đó anh để ngoài xe đó đó ngay ở dưới đó đó để rồi nè có để riêng cho ảnh này nè nên an tâm nha rồi qua hẻm 56 Trần Phú nha <laughs> đầu vô nói hai chục ba chục hồi là chơi chắc đâu sáu chục chắc, chắc nãy cỡ sáu bảy chục kệ đi không sao kệ ờ, ai lấy hai, ai lấy ai lấy nhiều thì để tại vì dù gì thì cũng ờ, mới mới phong tỏa đây thì cũng còn phải sống thêm vài bữa nữa phong tỏa đột sức nữa không sao đâu tới luôn anh là chơi tới luôn đó lấy anh để cái máy camera gì đó hồi chút về anh coi lại là anh biết nè nói chung là không sao chứ đối anh không gì chứ tại bà con họ khổ ai tham thì mình chịu thôi ngay lúc này thì nó phải vậy rồi chứ mình đâu kiểm soát nổi hết à, xịt khuẩn thì có đội khác xịt khuẩn rồi nha em đội ở tô ếch họ sẽ ờ, xịt khuẩn anh hiện giờ sẽ đi phát dạ em cho cái người trực chốt rồi ạ à. dạ bởi vậy thì cứ gửi thôi không có sao ạ à. rồi bây giờ anh em mình sẽ xuống uh, hẻm 56 gạo nha ngày mai mới có gạo nha Dạ anh à, Phong à, Mai Văn anh à, nhắn tin vào trang fanpage của em hay là nhắn tin vào số điện thoại của em á thì uh, trên trang em có số điện thoại em á và anh nói à, anh à, muốn hỗ trợ gạo hay gì đó thì nhắn tin cho em thì chừng à, nữa và về sau khi tắt chim em sẽ đọc và em sẽ tự động em liên hệ với anh nha dạ đúng rồi à, chị Linh Nguyễn à em thì bình thường lắm bạn Tâm Trương ơi bạn để lại số điện thoại nha bạn và bạn xin 6 phần rau mà bạn cứ xin hoài mình biết bạn ở đâu đâu bạn phải ghi lại địa chỉ số điện thoại kèm theo số điện thoại rồi để coi coi bạn ở đâu mình mới biết sắp đường nha bạn dạ ok anh Văn ờ, Mai Phong nha em mới thấy số điện thoại của anh rồi rồi để em chụp màn hình lại à lẽ ra là nãy là phải có mì nữa đó nhưng mà mì về không kịp về tới một trăm mấy thùng lận mà không kịp mì nguồn mì giờ hiếm quá một trăm lẻ hai thùng dạ đúng rồi một trăm lẻ hai thùng ngày mai về sáng mai em đi chợ bên Hưng Phú bên bển mình không có qua được bạn ơi mình à, liên hệ với à, trung tâm ờ, cái gì đó y tế ở mỗi khi khu vực gì đó họ thường à, tập kết hàng ở đó đó mình liên hệ lên chợ nha sẽ có người hỗ trợ chưa vậy? Chạy đợi chiếc sau kìa mấy ơi Đợi chiếc chiếc xe sau từ từ thôi Dạ hẻm ba mẫu thân em vừa mới đi xong rồi đó ạ à. Chút nữa sau khi ờ, tắt livestream thì chị sẽ thấy à Em ờ, phát ở hẻm 56 xong em sẽ kết thúc livestream Rồi chút nữa em sắp xếp lại rồi em sẽ tính tiếp ạ à. chút nữa em sẽ đi dài lên Bình Thủy á hẻm 300 à, Nguyễn Thông với lại gửi ít phần quà cho mấy hộ à, khó khăn họ xin riêng lẻ 16 Trần Phú Nhiêu phần nha Wow, wow phải không? bạn Tam Chương á một hồi nữa mình sẽ chạy lên các bạn tháng 8 này nha bạn ra ngay chỗ ờ, đứng ờ, đợi mình nha luôn số điện thoại này dùm của anh là bạn Tam Chương nè 0706 rồi chưa 834 762 ngang uh, ngang khu văn hóa miền Tây phi trường 31 á Ủa hẻm 56 đâu dạ. Bên lộ rồi vòng quá mình vòng qua mới được Rồi, anh em mình sẽ quẹo qua đây hẻm 56 nha Cô đúng không ạ? Cô hay là chị? À, đúng rồi, hai mẹ con nè Dạ cô phát cho ai ở trong đây ờ, cũng vòng vòng đây nè vòng vòng đây là ở đâu à, sớm khóm ờ, ba hả dạ, ông trọng là mấy người ờ, sao cô tại con thấy dạ. hẻm mình đâu bị phong tỏa đâu hả con thấy hẻm mình không bị phong tỏa ý là mình phát phát cho ai á những người đó là những người như thế nào á hoàn cảnh có khó khăn hay nghèo hay lớn tuổi gì không ờ à, ừ dạ. đó vậy đó dạ dạ với những người mà người ta ta mà bán cho người ta thích việc ta có nên ta làm dây chay, à, vậy lắm, thử ok ờ, cô dạ à, cô lấy 11 phần 11 phần mấy 11 phần rau có có dạ, thấy vậy cũng mới dạ dạ ở đây lấy bên đây trước nè lấy bên đây hết bên đây có gì hồi nữa vô cô phát giùm con nha ở, ở, ở trong trọng uh, ờ. thứ năm đấy đi chín chín mười một không rồi mười một rồi rồi 11 rồi 11 rồi rồi. rồi đủ rồi rồi vậy cất giùm dạ dạ cất giùm em nha rồi rồi vậy ha con đi nha cô dạ dạ ok cô không sao ạ à. dạ dạ nhớ gửi bà con giùm con nha dạ chào cô giờ mình quẹo lên cái ờ, cái mạng tháng tám nguyên giải cái mạng tháng tám phải không mạng tháng 8 sao mình không ra được hả trời. ok trời ơi vậy là dễ bị cách ly luôn rồi hả rồi trời ơi hoàn cảnh kia cái mẹ người mẹ à, tính xin uh, xin ờ, phần rau để có đu đủ để ờ, nấu cháo cho bé ăn với lại xin sữa mà giờ xui cái là chỉ bị f không luôn rồi rồi giờ chị không có ra được chỉ bị cách ly luôn rồi Ở hẻm uh, 300, cách hẻm 300 của cô chú anh chị. Cái chợ ăn thới á tính ghé bên chốt gửi cho chị uh, ờ, rau đu đủ gao củ với lại sữa để cho tại chị lên chỉ xin để về xin uh, ờ, chỉ đặc biệt là chỉ xin có đu đủ để nấu cháo cho bé ăn nhưng mà giờ ờ, chị đâu không biết test lúc nào nữa mà chị giờ điện lại chị nói chị bị f không rồi chị nhường phần lại cho bà con khác rồi giờ bé bé chắc nếu mà mẹ f không rồi giờ bé chắc cũng là f 1 luôn rồi rồi hai mẹ con cách ly hết trơn rồi này Cái đó trong cái găng chưa gấp đó chưa chuyến về mình à, mình đảo hết trên giải trên đây là xong rồi nó vòng gì đó. Ờ, ờ, rồi đúng rồi. Ờ, mình đảo vòng trên này trước. Không hẻm dài với Nguyễn Thông trước. Không hoặc lên ờ, hẻm trên kia trước đi, ghi trước. Rồi xong rồi mới vòng về bên Nguyễn Thông. bạn Hoàng Ngân đừng có farm nữa bạn ơi hẻm 366 phường Bùi Hữu Nghĩa luôn số này là lợi dùm anh luôn nè người già lao động tự do mình thấy rồi bạn Hoàng Ngân ơi đừng có farm nữa để mình uh, kêu bạn uh, kêu vợ mình nói đằng sau lưu lại lưu số điện thoại lại rồi à, không không ba tám rồi chưa không ba tám chín không sáu năm bốn một hai rồi để mình ghé khuôn quá miền Tây xong rồi mình ghé qua bạn nhé ba hẻm 366 cách mạng tháng 8 rồi bạn hãy chuyển ra luôn đi nha bạn mình tới ờ, nhà quá miền tây xong rồi mình gửi 6 ờ, phần xuống cho bạn kia xong rồi mình sẽ chạy lên bạn á dạ đại ca ngôn thắng em tính ghé số 20 đường 3 tháng 2 em lấy thêm đồ để em đi phát cho bà con á ok em di bỏ nha chúc sức khỏe mọi người <laughs> còn cái nịch nó than quá má bảy than quá má ok hẻm nào điện không được thì uh, bỏ điện ba lần không được thôi qua chuông một bạn ờ, bạn này ờ, chỗ mà ngay cái ờ, hẻm bữa nay phong tỏa 10 ngày rồi có một bạn chỗ mẫn mẫn nè 078 078 781 8484 ở Nguyễn Thông Rồi Tới đâu rồi ta Ngang đây phải không Đây phải không Ủa ở Chỗ nào ta Ngang quân quá miền Tây 6 phần là ở đâu Ở đó quá rồi từ từ từ từ khỏi khỏi khỏi quay đầu lại để đưa cho nó chạy lại đặng nó đưa được rồi lui lui lại để em bước xuống cái đúng không đúng mấy người đúng mấy người đó không ờ đúng rồi đó sáu người đúng không ạ trời ơi cho ra còn quắt gũ nữa cô cô xin xin thì xin cho mình thôi mình còn quắt ngủ thêm nữa ở đâu mà cho cho hết mấy rồi, mấy, mấy mấy bọc cô cô đó nữa đúng không hai bốn sáu rồi sáu cô này á gửi cho sáu cô rồi để để nó đi cho mấy cô lấy dùm cách xa xa ra đi cho nó đảm bảo an toàn rồi rồi sáu bịch nha Rồi con đi luôn, chúc sức khỏe mấy cô nha Mang hẻm 366 trước 366 là nằm ở đâu Lên thẳng đi, chạy từ từ đi Mình nhìn, mình nhìn Chúc chút nữa anh lên chỉnh Nguyễn Thông xong anh vòng xuống anh sẽ ghé qua bên ờ, chỗ của em nha em ờ, Nguyễn Nguyễn Nguyễn ừ. ở chỗ của em là có nằm trong danh sách nên em cứ an tâm nha anh nhớ mà hẻm 244 các bạn tám mình không có gửi nữa nha bạn hẻm đó mình đã gửi cũng rất là nhiều rồi mình chỉ gieo riêng một lần thôi chứ không phải là nuôi hàng ngày nha dài dạ, dài mấy cái hẻm ở trên cái mạng tháng 8 này mình đã gửi rất là nhiều rồi Như uh, qua qua qua đây luôn qua thới 366 đối diện trường công an rồi qua thới qua thới rồi vậy là qua thới 366 là hẻm bao bì Rồi ok em biết rồi ạ Hẻm thường gọi là hẻm bê tông đúng không ta Rồi bạn gì nãy ở hẻm 366 ra giùm mình luôn đi nha Mấy bạn nhận thì mấy bạn ờ, đại diện nhận thì nhớ về chia giùm mình nha còn vấn đề chia hay không thì mình cũng thật sự không biết luôn tại vì những khu phong tỏa thì quả mai thì mình còn biết còn những ngoài ở ngoài các bạn xin thì nói chung là mình tin các bạn thì mong các bạn cũng đừng ờ, có để phụ lòng mình và phụ lòng của mạnh thường quân xích lên trên chút xíu nữa anh 366 lát sẽ có gà đón từ từ kìa kìa kìa gà số 4 đây ủa mấy em xin là xin đó phải không ở trong hẻm này có người già hả ông trọng là bị gì mà gào rồi vậy mấy em giảng giảng đi để cho mấy bạn này bỏ xuống à, bỏ xuống giùm anh 10 10 10 phần á à, hẻm này là hẻm à, hẻm bê tông nha theo phước biết là hẻm bê tông hẻm bao bì rồi dạ thì bởi vì thì em tin mọi người nên mong mọi người cũng đừng để phụ lòng em và mạnh thường quân thôi rồi có gì sách vô giùm con nha dạ có gì mình dùng nấy nha bữa nay con hết gạo rồi dạ dạ rồi xong thẳng hẻm ờ, lên hẻm sa ghi á có điện cho chị kia xin 5 ờ, phần mấy ủa anh trên đó ghi 10 hay năm rồi ok ở trên à, hẻm Sagi thì mấy gài mình à, đã lên lên hôm qua mình cũng có lên cho anh gửi 6 phần cho chị kia chị nói chị xin cho khúc trong thì bữa nay thì có một bạn nữa bạn cũng đại diện bạn nói bạn xin cho ai đó 10 phần thì ok anh em mình sẽ à, lên gửi còn vấn đề mà bà con à, có nhận được hay không và nếu mà nhìn cái mặt bạn ấy nhận nhìn cái mặt cái người nhận thì mình sẽ biết chứ phước thì phước cũng không có gành tại vì nói chung là thương bà con ở khu phong tỏa thì mình ai xin thì mình uh, nhận sự quỹ thác của mạnh thường quân mình uh, tin các bạn thì mình ghé lại mình gửi cho các bạn thì các bạn cũng uh, đừng có để phụ lòng mạnh thường quân hay là mình nhé này dưới dốc cầu không phải luôn anh mấy bên trái mấy bên trái từ từ chiếc kia chưa lên tới thôi à, qua lộ đi qua lộ từ từ cũng hẻm nằm đâu hẻm bên tay trái á dưới dốc cầu á cái gì ờ, chưa chưa tới bản đó bên đây nè không không sao đâu không không không thì ờ, tới lên ờ, lên kia mình ôm cua lại ôm cua cho thượng chiều lại là hẻm đó không hẻm không tỏ đâu không ờ đúng rồi hẻm không tỏ bên đó đó hẻm ba bị à, mình nghe đâu bị phong tỏa hồi sáng nha bạn Phan xích lên đây đi chỗ hẻm 3 hẻm 3 Lê Hồng Phong bạn nào chạy ra đây bạn lấy xin mình hoài hẻm 3 Lê Hồng Phong nè mình vừa qua cầu Bình Thủy rồi nè không? không lên hẻm 3 Lê Hồng Phong kêu nó chạy rồi, theo mình rồi, rồi, em phải ờ, qua đó chị kêu các chị đó đợi tí xíu đi rồi hẻm ba Lê Hồng Phong bạn nào ở đó đó nói trong khu đó có bé nhỏ đó mình đang tới nè từ từ từ từ nha rồi hẻm 1 hẻm 1 thì đang bị phong tỏa hẻm một này bữa hôm mình cũng có gửi một số ờ, cho bà con ở trong chổng rồi hẻm 3 hẻm 3 coi hẻm 3 đang bị phong tỏa đâu hẻm hẻm ba hẻm ba đâu hẻm 3 đâu hẻm 3 đâu anh đang tới kiếm hẻm 3 nè em ơi hẻm 3 hẻm 3 hẻm 3 Ủa chưa thấy hẻm 3 luôn qua heo quay gia ký của cái này là hẻm mấy à hẻm ba nè tới rồi tới rồi rồi tấp vô lui từ từ lại lưu cái số điện thoại này chỗ các bạn ở chỗ uh, chỗ Nguyễn Thông nè nhà hai bé nè kêu nó nói về lại uh... kêu nó về lại số nha không ba tám bảy không sáu hai ờ, về lại cháu á Ủa 0387 Ủa quên 064 0387 064 Ừ 229 Nhà này có hai bé nhỏ nè Chút nữa gửi cho bạn ấy thêm sữa Rồi bạn hồi ờ, nữa có gì ờ, đón nha Có người điện thoại cho bạn nha Bạn gì ở Nguyễn Thông á Chút nữa anh em mình sẽ ghé Nguyễn Thông á Rồi từ từ từ từ từ từ chưa Rồi hẻm 4 không có bị gì hết trơn mình không có cho nha bạn rồi bạn nào ờ, ở chỗ ờ, hẻm 3 đâu chào anh em ghé gửi cho các bạn nào bạn ấy xin 5 ờ, phần để gửi cho bà con trỏng á trong hẻm 3 này nè dạ có bạn ấy dạ đang điện các bạn ấy chạy ra không nữa thì đem xuống đi để để đó đi bạn ấy ra tự ra lấy rồi ờ à, rồi ginh xuống đi rồi cho bạn ấy tự chạy ra lấy năm đây rồi đó mình để ngay chốt nha hồi nữa bạn chạy ra lấy nha rồi ok xong nha bạn gì hồi chạy ra quán nha chỗ hẻm ba dạ em đi luôn anh ơi em cảm ơn nha rồi vòng lại không có lên xa được nữa bạn ơi lên xa nữa hồi nay mình khỏi về á nhóm nhóm lên đây là mừng <laughs> không có liên quan luôn á bạn ơi bạn di đổ ơi hẻm 4 đâu có gì đâu mà bạn xin tới 5 ờ, phần mình nhìn vào bạn là mình biết bạn xin giả bộ xin ờ, xin không phải xin giả bộ mà xin kiểu xin đại á tại hẻm 4 ở đường Mậu Thân đâu có phong tỏa đâu có gì đâu rồi em cẩm tiền em ra đi nha anh gửi ngay chốt rồi nha ngay chốt hẻm đầu hẻm ba xuống dốc cầu chạy từ từ thôi anh bên tay phải à, ngay chỗ chốt đó đúng không đúng rồi đúng rồi đúng ngay cái chốt bây giờ là lúc mà để à, mình đặt niềm tin vào nhau thôi nha các bạn xin thì mình cứ ghé mình gửi đặt niềm tin thôi còn chẳng hạn như ờ, với lại bữa nay thôi cũng không có gạo bữa nay chỉ có mấy phần ờ, trứng rồi này nọ thôi với lại ờ, rau củ quả còn khi có gạo nữa thì mình sẽ xác minh kỹ hơn tại để tránh tại vì gạo thì nói chung là cũng mạnh thường quân hỗ trợ mình phải xác minh kỹ còn rau này thì cũng của mạnh thường quân hỗ trợ và cũng có một phần là mình mua nữa một ngày cũng triệu mấy hai triệu tiền rau em phải không em xin cho xúc ở trong gì của em đó phải không rồi anh để ngay đây nha để ngay cái dù nha hồi nói ra ginh xuống cho, cho bạn ấy đi rồi tể tự bạn ờ à, kìa 10 phần rồi vô nhớ chia giùm anh nha rồi ok em dạ em đi luôn anh em cảm ơn nha anh không để để ngay cái bàn đó tiếp xúc gần quá tụi em để đây hồi nữa ờ à, dạ, mấy em vậy em né vô trong đi né vô trong nhớ ra xong rồi rửa nhớ hai anh em rửa tay xịt rồi lại nha có mấy có mấy cái chai ở trên nó thấy không cái chai rửa nước rửa tay á rửa tay xong rồi ra quà nè còn cái này là ghé để mình lấy gạo còn cái này là mình lấy đồ để hỗ trợ bà con rồi rồi rồi ok có chỗ Nguyễn Thông có một bạn có bé gì đó rồi ghé vào Nguyễn Thông ôi ơi đâu đi đâu vậy Ủa, Nguyễn Thông hả Nguyễn Thông bên đây nè quên, quên. chạy về Nguyễn Thông á Nguyễn Thông Nguyễn Thông ổng sản rồi <laughs> bữa nay tài xế uh, tài xế chiều chưa ăn cơm lộn đường Dạ em không biết ờ, Cần Thơ bớt dịch chưa ạ à? Thì hiện tại thì mình à, cần muốn cập nhật à, thông tin gì về à, Covid thì mình có thể mình có thể lên mấy cái trang mà mấy cái trang mà thông tin chính thống á mình xem sẽ có cập nhật thông tin hàng ngày trên đó thông là ngay chỗ của mình đỏ quẹo hả đúng rồi tới hình sao đỏ ngã ba bạn à, tìm hạnh phúc ơi mình à, chỗ Nguyễn Thông á, số 106 Nguyễn Thông 00387 đi nha mà rồi quẹo qua đây rồi quẹo qua đây quẹo qua đây để phan để xuống em xin chốt một okay. cái em xuống nói nói từ từ từ từ từ từ rồi chị từ từ từ từ từ từ phan phan phan để em xuống cái dạ con chào chú con ờ, xin phép ờ, chạy vô để gửi đồ cho bà con đó dạ con đang live stream không live stream chút xíu nữa thì em anh vô anh vô bên kia anh em đâu có quay anh đâu nè em rất lịch sự luôn em không có để ngay cái mặt anh luôn á em quay bên đây nè ngay cái bảng nè em rất lịch sự dạ dạ đúng rồi tại em chưa sự được cho phép của anh em đâu dám quay đâu em quay camera chỗ khác mà Ê, anh chạy vô có chia phần rau anh gì không chạy vô ờ chạy hai xe vô chạy hai xe vô luôn đi anh ơi một chỗ ngang của thằng vũ á ờ ừ. chung luôn đó để em điện vũ ra luôn với một chỗ từ chỗ bách quá xanh đi vô à, trăm mấy mét nữa dạ cảm ơn ạ à. Phước biết mà Phước đâu có để camera ngay đâu Chừng nào mà được sự cho phép mới để ngay Ngay bách quá xanh phải không đây, đây phải không phải không ủa không phải này đường gì rồi rồi rồi nghe kêu rồi nghe kêu rồi tắp sát bên đây đi tắp sát bên đây cho xe chạy rồi mình bước xuống sao hả ờ ở ờ, sau đó mới nghe kêu đó hỏi hỏi hỏi anh đó phải ờ, đường đầu đường này đầu đường dạ anh cho em hỏi phải đây đầu đường ờ, thái thiên ngạn gì phải không anh à, đúng rồi. dạ để em gửi chút đồ á cho cái bạn đây đó em để ngay đó đó chút bạn ra lấy dạ đâu em nào mới kêu hồi nãy kêu tên đóng tiêu rồi ta bên nào bên đây hả à bên đây trời ơi phan rồi đừng phan mấy em đứng xa xa ra đi để anh để đó rồi em để lên băng đá rồi nên học tay em lấy nha hồi nãy là em lấy lấy mấy mấy mấy mấy phần hả rồi rồi để xuống 10 phần ngay băng đá đi rồi xong rồi em tự phát ra giùm anh nha rồi để tránh ờ, chật ờ, tránh mà con ùa ra anh sẽ để đó rồi em tự chia rồi để để băng đá đó đi rồi hồi nó cho bạn ấy tự chia ừ ừ để sao mà đủ 10 phần thôi có cái bạn nữ đó lấy các bạn nữ lấy liền thấy để ờ, với tách ghiền dưới ờ, đất đi tách bên kia ừ. bên kia bên kia bên đây bên đó ghét ờ, rồi để đại dưới đất đi để đại dưới đất đi lấy rồi nãy cái băng đá không có gì chứ rồi ok vậy em cảm ơn nha rồi lấy giùm anh nha rồi chỗ nào nhà có bé là anh đó hả ủa gì chứ làm cái gì à gửi đồ vậy hả anh anh nam phải không à, đúng rồi quên quên anh gửi tiền mua gạo gì đúng không dạ dạ dạ rồi à, gửi một con anh 4 triệu rồi à, gửi cho anh em 1 triệu dạ dạ rồi em cảm ơn anh nhiều nha ủa sao hay ta chưa ra điện luôn thấy chạy vô biết rồi hả rồi em chào anh nam nha rồi ảnh à, gửi hỗ trợ à, được coi à, okay. 4 triệu trong đó thì gửi anh em xăng cộ 1 triệu còn 3 triệu thì để mua gạo gạo 3 triệu coi okay tính ra được nhiêu ký ta sao chịu vừa hai trăm mấy ký rồi khỏi điện cho cái anh mà gạo ảnh thấy anh luôn rồi ảnh đưa luôn rồi rồi rồi chỗ ông vũ cái bên rồi nó đứng đón luôn rồi kìa rồi ok rồi em cũng xả nước cuối thành nữa trời ơi ghé lại đây đi tiểu nữa hả khu này ờ, nói chung là gán đi đi ra ngoài đi rồi để để rồi em để đi cho anh em nó tự giác lên cho rồi em để đó em em né xa xa ra đi ừ để em có công để đảm bảo an toàn dạ, dạ. rồi ok em cảm ơn nhiều hả vũ rồi xuống xuống ginh cái đó cái đó có bao 5 kg hả vậy dạ, em còn không đúng bao này 25 kg bao 25 kg hả ờ, thôi để đi hồi nữa anh cho khu có khu nào đó anh gửi luôn rồi anh cảm ơn nhiều nha Vũ đồ xịt đồ nó ha đồ chuyên nghiệp quá ha ủa anh chạy bán tải đi rồi lấy gì nó ginh gạo lên trời là trời vinh đâu vậy? Con con con toàn. Bót tàn. Cho thêm 6 phần 127 Thái Thị Nhạn. Cho thêm nữa hả? Không có cô ơi, con à, không có cho thêm nữa cô ơi. Đủ rồi cô. Còn chìa chừa cho người khác nữa hả? Còn nhiều người chưa có lắm. ok mẫn mẫn nha dạ hôm nay tài xế khác à tài xế khác hôm qua là anh tấn hôm nay là anh gì quên mất tiêu rồi ta anh chiến anh thuận anh thuận hôm nay tài xế khác anh ờ, anh tuấn hôm nay ờ, hồi chiều anh đi phun anh đi phun ờ, khử khuẩn á rồi xong rồi thôi để cho anh ở nhà anh nghỉ ngơi anh em đi phát đổi tài đâu ờ, có hai cái đón ở trong đây có một ờ, cái nãy có chỗ mà bé nhỏ gì đó điện chưa Chị đang đón. đang đón phải không nhà có bé nhỏ đây cả phải không chắc dạ. kìa kìa nhà có bé nhỏ kìa xích lên trên xích lên trên xích lên xích lên xích lên tí xíu nữa Thank chị chị xin cho ai em xin cho bé xin sữa cho bé ở đâu ở đây hả dạ. ở đây bữa hổm em ghé em gửi một lần đồ rồi mà cho gạo, cho gạo cho gạo cho đồ đồ rồi mà rồi bữa nay xin sữa hả xin sữa, sữa cho ai cho bé, con, em. con em hả mấy bé bao nhiêu tháng tuổi thường là bé 3 tuổi bé 4 tuổi hả lấy uh, có thùng sữa cho nó lấy 15 bịch đưa cho chị đi thôi hai chục bịch đi lấy hai chục bịch đi hai chục bịch cho hai gửi cho hai bé sữa thôi phải không có lấy rau ăn thêm không rồi ok em lấy hai chục bịch uh, bỏ vô cho chị với anh nha tại chia ra chia sữa ra chứ còn uh, cho thùng cho không nổi thùng phá sản à khổ quá rồi cứ hộ mà ăn thùng là chắc chết ủa hồi nãy là hồi nãy anh gửi em 5 ờ, triệu là anh phương nam nãy đúng không gửi năm hai bốn em cũng không đếm nữa em bỏ cặp rồi rồi ok em rồi về đúng không dạ cảm ơn anh nhá mai xe ờ, em mai em có nhập gạo rồi dạ dạ tại nãy em không có đếm bỏ vô cái ờ, cái túi luôn đang livestream chưa có đếm vậy là còn 4 triệu 4 triệu thì à, coi năm ngàn rưỡi năm ngàn quên 11 ngàn ký 5, 5 triệu rưỡi thì được 500 à, ký khoảng 400 ký à 300 mấy chứ nhưng mà thường lại mua lại mua em mua lại mua một tấn không à em mua tại vì à, chỗ gạo người ta lấy lần lô rồi xong rồi em mua tấn hai tấn chứ em không có mua lẻ lẻ ký để về em gom có cái chị kia chị cũng uh, tính cho một tấn gạo nhưng mà chị ở nước ngoài và đang uh, chuyển tiền về không có được giống như kém duyên Thiền Thái thì nhạn là đường nào ạ? À? Là cái chỗ nãy mới ghé cho 10 phần phải không? chỗ băng đá đó phải không chị đường Thái Thị Nhạn là đường nào trời 127 Thái Thị Nhạn chả biết luôn mình ăn thơ mà không biết đường nó tên đường lạ quá Ừ. đường làm nhân không Bây giờ thấy thì nhạn là ở đâu anh đâu biết đâu không thử rồi à. ừ, thì đi đi em uh, mốt mình ờ. đi đường đi, đường đi đường ngã tư đồng nhân cống nè lên chậm dịu một chút nói thì nhẹ em không biết đường đó chị ơi chị ghi vậy là em không biết đường nào luôn phải là cái đường mà hồi nãy trong Nguyễn Thông này phải không chị nói trong Nguyễn Thông có chỗ băng đá hồi nãy thì em còn nhớ chứ chị nói cái đường là Thái Thị Nhạn là ở đâu em không biết luôn chỗ nãy mình cho nè rồi rồi sáu phần nữa thắng lại từ từ từ từ từ từ rồi đó ra đi chị em gửi xuống 6 phần nữa đó chị từ từ 6 phần nữa nãy thiếu đâu kìa chỉ ra kìa gửi 6 phần bỏ vô bỏ 6 phần xuống nữa cho băng đá giùm anh dạ em nói <laughs> quay qua quay lại là em quên mất tiêu à không nhớ rồi đúng rồi ghé rồi gửi rồi anh em mình ghé gửi rồi dạ rồi ok rồi đúng rồi đó rồi dạ thôi tụi em có nước rồi em cảm ơn nha anh nam rồi mai mua gạo mai có gạo nhiều ừ ghé sau ngay luôn dạ. rồi ok nha chị lấy vô gửi bà con giùm em nha hôm nay mình có gì nhận đó giùm em nha tại vì uh, hàng chưa có về mì đồ ngày mai mới về mai mì về được 102 ờ, thùng gạo thì mai cũng mới về trứng thì hồi nãy uh, vô hẻm ba em show hen hết trơn cho bà con luôn rồi ở nhà còn được ờ, uh, 600 trứng thì mai em phát đợt ờ, trứng nó nữa thì đợt sau nữa em mới nhập trứng tiếp còn rau củ thì mai vẫn về hẻm không không tỏ có cho không anh cái này thì tùy duyên hên xui thôi bạn ơi nhiều khi trên thượng tuyến đường rồi mình có xem được bình luận thì mình quẹo qua và coi coi hoàn cảnh như thế nào chứ uh, nếu mà cho ở ngoài không phong tỏa thì cho biết bao nhiêu là đủ mình hỗ trợ đa số ở trong khu phong tỏa cho nó tiện rồi để quay camera khác nha ra tới ngoài đây rồi mất công chú ấy lại uh, uh, la nữa rồi cảm ơn chú cái chạy ra cảm ơn nhớ cảm ơn chú cái đây cho đôi dép đỏ đôi dép quyền thoại à, kiến xuống cảm ơn luôn chú ơi rồi à. cảm ơn nhiều nha rồi xong dạ có rồi à, em gặp rồi à. hồi nãy em có ghé cho rồi em có ghé gửi rồi nhưng mà cuối cùng em lại quên ok về về ờ, về ờ, cái gì đó cái gì mà sau lưng mobi phone đó đường đó đường gì ta hẻm 61 ờ, mươi 61 có bạn hẻm ba mậu thân mới con mình mình nghe đâu mới phong tỏa sáng và hồi nãy mình cũng có ghé lại rồi hồi nãy trên cái livestream lúc đầu là tại này cái livestream này cũng xa rồi livestream từ lúc đầu là có có nha mình phát cái đó rồi dạ số tài khoản băng của em ở trên ờ, trang em có đó à. Nguyễn Thắng Phước là em nha cũng em ờ, xài thẻ cũng ờ, việt băng luôn chi nhánh Cần Thơ 0 3 số 1 3 số 0 185 289 nha và có gì chút xíu nữa về à, em sẽ à, nhắn tin riêng qua cho chị chạy đi phun. Dạ hẻm 3 Mậu Thân phường Xuân Khánh mới phong tỏa hồi sáng và em đã ghé gửi rồi chị ơi Gửi nãy cho bà con hết trơn rồi em show hen ở đó hết trơn rồi chị Em gửi mà tới khi nào mà không còn ai ra nhận nữa thì em mới đi á Nói chung là show, show hen hết có đứng phát hoài đó chừng nào mà ai cảm giác mà thấy ờ, nhận mà nếu mà hai ba lần rồi thấy mắc cỡ thì tự đi vô luôn mà chứ ờ, giờ kiểm soát không nổi phát luôn quá trời đâu có có công Quỳnh Văn Hộ anh không đi lên tới được nha giờ mình về ờ, đồng văn cống ủa anh ủa anh này trần quang diệu lộn đi đường nào vậy à đi đường ờ, trần quang diệu rồi quẹo qua ờ, gì qua quẹo qua nguyễn đệ đi mình đâm qua lộ luôn nó tiện hơn hẹn chị trên đường bên đây à vậy hả rồi ok chỉ kêu đợi tí xíu phun xong rồi chị à, thị thí linh quẹo lên quẹo trái quẹo trái là ra đầm nhân cống phải không đúng rồi quẹo qua đây ủa sao nó kêu thẳng hẹn bên đây hẹn bên đây hẹn bên đây à, Ủa con đó đi đâu vậy? Kệ nó đi, nó chạy hồi cũng gặp à con cào đang phun quá lên còn một tuần nữa thôi là mình sẽ hết ngày giãn cách theo chỉ thị 16 mà lúc đó thì không biết có 16 cộng 16 lết gì nữa mà không biết mong giảm xuống còn 15 dạ em cảm ơn chị Liễu à, Trần Thị à. Trần Thị Liễu chứ giảm xuống còn 15 dạ cảm ơn bạn Bình An nha dạ em cảm ơn anh ờ, Tiên Đức Trần ạ đi đường khác rồi toàn đi đường khác rồi toàn dạ. đi đường khác ừ. Ờ, ủa, biết đường không? chào uh, chào anh uh, ủa anh chào em chinh chinh 61 đây còn quẹo lên quẹo xuống một cái đó luôn đó một trái luôn hả thẳng qua đèn xanh đỏ đó đó đó đó là nó là đường phía sau mui phone đó đúng rồi em hẻm 61 hẻm 61 gì tên cái tên ờ, Phạm Ngọc Hưng Phạm Ngọc Hưng nhớ mấy đường bự còn mấy đường nhỏ nhỏ không có nhớ mấy đường này mới xong mình không biết nha bạn Thu Ngân dương tính hay là ép gì đó mình không biết nha mình chỉ biết là thấy phong tỏa rồi mình chỉ ghé hỗ trợ bà con thôi còn mấy vấn đề về ép là mình không có gành nha ở đâu đây hả ủa à đây đây đây phạm ngọc hưng không mấy đường có đi gọi trơn rồi bữa hổm có vô, vô đây cho cho một phần cho cho bốn phần cho mấy bé sinh viên kia nó bọc ra hẻm xăm chín đó à là bữa mà hình như là ngay bữa mà đang đi là kéo phong tỏ luôn hay gì á là mình chạy về đúng không nó phong tỏ kìa anh đủ kìa qua đèn là thấy rồi thấy rồi mấy phần vậy 7 phần phải không rồi ok để khoan để là anh hỏi coi bà con ở đây làm sao coi như thế nào khoan rồi cứ dừng ở đây rồi dừng cách xa xa đi đừng có lại gần đừng có lại gần quá ủa xe kia nó đi đường nào ơi điện cho thằng xanh nó biết đường phòng phân không hồi nãy là ai đại diện á em là trần thị vi vậy phải không hằng hả em xin cho ai xin cho ai bảy phần đây là cho mấy bạn này luôn á hả rồi ờ, bên đó à còn hai bạn kia à vậy là bốn bên đây là khác còn à, bé trai này là ở bên anh bên đây là khác rồi ok đợi xe kia lại nhé đây em đang đợi lại quên để hỏi coi trong đây mình à, cái chỗ vậy à, dãy trọ bảy cái phòng của mình ở đây mình bị cách ly bao lâu rồi chị năm tây tháng 8 là 5 ngày hả ông chồng mình còn gạo không ở đây vậy hồi nữa vậy hồi nữa bên đây uh... Ê, gin cái bao gạo 25 kg nãy lại ờ, cho cái giải uh, trò chị gin bao gạo 25 kg nãy Vũ gửi á. Lấy cái bao 25 kg á, hồi nãy mà bao một bao mà thằng đó nó gửi riêng ở bên xe kia luôn rồi hả? Không, cái bao mà cái bao mà nãy uh, xin ở chỗ kia á. Cái bao mà không có bao 5 kg lẻ mà bao mà bao chung hết á. Rồi rồi gửi bao đó xuống. em gửi uh, cho mình uh, cái bao gạo cho chỗ mà giải trọ của mình á là cái bao 25 kg nha rồi để ba mé ghế đá đi rồi xong ai em xin mấy phần ủa rồi bên đây khác rồi bên đây khác sao mà trong đây nhiều vậy rồi rồi rồi khoan khoan đi để anh tính bên đây trước anh tính bên đây trước lấy uh, trước tiên 7 phần rau đi để phát cho chị 7, 7 phần rau rau củ rồi rồi là giải quyết cái bên đây xong rồi của ờ, của anh trai đó trước đi anh đó nãy lời trước một phần hả ở nhà là anh là anh ở đâu ở, ở chung đó là có nhà có bé gì không vợ dạ, dạ, dạ, đang có bầu hả rồi vậy em gửi uh, ủa đang uống sữa có uống sữa bầu không hay là uống sữa bình thường uống sữa thường ha đây bảy phần rau bên đây vậy em gửi ờ, em gửi thêm 10 bịch sữa ha tại vì sữa tươi bịch đó rồi xong rồi về có gì bồi bổ cho vợ nha rồi với lại một ờ, một bao gạo 5 kg với lại một phần rau với 10 bịch sữa rồi rồi tại dạ tại bữa nay của em bên đây nó hết uh, hết mì trứng rồi nãy cho chỗ kia rồi mình có gì dùng đỡ nha rồi mình ginh gạo vô chổng mình chia em dùng nha rồi rồi ok anh rồi rồi rồi ok còn à, bên đây em à, 6 phần ở đó là em sinh viên hả gì ở nhà trọ hả dân lao động và em xin là em xin dùm hay xin có có phần của em không có của em luôn phải không còn đem thêm 10 bịch sữa nữa hai phòng hả lấy uh, còn bao nhiêu sữa đó đem xuống hết luôn đi rồi gửi cho chị này đi vô chia cho mấy bé còn nhiêu sữa đó bên bên đó bao nhiêu vậy 10 bịch đưa cho cái anh bên đây trước nè để bên mà 10 bịch để đây đi để với bao gạo ờ 10 bịch rồi 10 bịch này để để chung với bao về đem sữa ờ đem sữa kia hết đó rồi giao cho bên kia rồi đưa cho anh này vô trước đi rồi nhớ lại ờ, xịt cái tay xịt cái xịt tay rồi rồi ôm vô em nhé mười dưới kia nãy hai mươi hai tám hai tám thì ở đây ờ, hai tám ố quên 30 30 thì ở đây là một thùng nó là 48 ở đây còn 18 bịch em gửi cho chia cho ba bé giùm em luôn nha rồi rồi à, em à, quên còn em trái đây em trái đây giống rồi mình còn gạo còn gì không hả hả chút đỉnh ăn hả xin em xin mấy phần lấy à, uh, 6 phần rau với lại uh, lấy uh, 20 kg gạo đi gửi cho em trai này đảo bằng dao 20 kg gạo luôn sáu phần rau củ với 20 kg gạo gửi cho em trai bốn bịch gạo đây xịt giùm anh cắt rồi ở trên đó mình còn cái gì không dây khô máu luôn dây khô máu luôn hết luôn rồi hả gì đây còn đây một hộp, hộp trứng nè hộp trứng này cho anh khai đó luôn đi <laughs> ai dùng gì đó là dùng còn đường hộp cuối cùng sạch luôn rồi để nó đi rồi xong rồi tôi anh đi rồi em xét vô từ từ rồi nè để hộp trứng đó cho em trai đó luôn đi hết luôn rồi đó nè nè nè nè để vào để hộp trứng đó luôn ờ, ờ, rồi rồi rồi ok lấy cho em anh nha để anh coi đó còn nhiêu mà mình chạy qua bên ờ, cái gan mình gửi cho bên ờ, cái thầy ờ, thầy thầy Dũng Thầy còn nhiều thầy ở quên thầy Chí chứ ở quên xe này không phải xe bên đây thầy Chí tao đi xe gì cái đó làm gì có chuẩn bị chưa rồi ok rồi rồi tới cái tiếp là ở đâu nữa hết đây phải không thôi về mình chạy qua thầy binh chưa thầy chí đi rồi ờ, rồi rồi ok quẹo về đại ngân cái về điểm tập kết cái rồi sẽ quẹo qua dung cái răng rồi chào cô chú anh chị nha bye bye và hẹn gặp lại